sau lễ cúng dường, phước quả trổ ngay hiện đời, các kho cũ trống rỗng bỗng nhiên lại hiện đầy của cải. Tụng bài kinh, chúng ta thấy những ai hiếu thuận với cha mẹ, có tín tâm với tam bảo, biết xả thí cúng dường, thì phước báo về tài sản tự đầy đủ. Quý Thầy rất mong bà con nhân dân trong năm nay gieo thật nhiều nhân lành để cuộc sống luôn được an lạc,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 Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư tăng chùa Ba Vàng chúng con theo sự chỉ dạy trên sư phụ và cắt cử của đại tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử, bà con nhân dân được Tam Bảo che chở, tai ách tật bệnh tiêu trừ, thọ mạng dài lâu, phúc lành tăng trưởng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 Chí tâm đảnh lễ thập phương phạm giới thường trụ tám bào. Chí tâm đảnh lễ thập phương phạm giới thường trụ tám bào. Chí tâm đành lễ thập phương phạm giới thường trụ tám bào. Tình đại chúng an toàn. tí đà lá lam tròn lời hứa của cha thuở xưa đúng thì con cháu cũng như vậy về phân tỳ đà la khổ của theo người biết lễ thánh chân ngôn thường sư thương nhiễm thọ nguyện ngày an lành đêm an lành nhớ ngày đêm sáu thời thường an lành nhờ trong tất cả thời thái an lành nhớ nguyện vui tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành nhớ ngày đêm sáu thời thường an lành trong tất cả thời thấy an lành nguyện chư hộ pháp thượng ủng hộ nam mô tiêu tai giáng cát tượng bồ tát nam mô tiêu tai giáng cát tượng bồ tát nam mô tiêu tai giáng cát tượng bồ tát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 được tăng trưởng tín tâm tam bảo, tai ách tật bệnh tiêu trừ, oan khiên hóa giải, phúc lộng vượng tiến, sự nghiệp hiển vinh, biết ứng dụng lời Phật dạy, đạt được chân hạnh phúc. Lại nguyện hồi hướng phước lành tới hết thảy gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại tôn thân của tăng ni Phật tử, bà con nhân dân sớm có duyên nương tựa tam bảo tu hành được siêu thoát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 queen. Kính thưa quý Phật tử cùng bà con nhân dân, Đức Phật rất quan tâm đến đời sống của người tại gia. Với lòng từ bi, Ngài dạy cho chúng ta cách gieo nhân để được đời sống gia đình hạnh phúc. Quý Thầy hướng dẫn cho quý bà con tụng bài kinh Tỷ Đà La làm chọn lời hứa của cha để thấy được người có phước đức thì chiêu cảm tài sản tự đầy đủ Vậy nên bà con chăm tụng lại theo video này nhiều lần, không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai, quý thầy sẽ lại tụng kinh cầu an giúp cho mọi người cách bố thí để được nhiều phước báu. Kính mời bà con ngày mai cùng vào tụng kinh với quý thầy. Chúc quý Phật tử và bà con nhân dân năm mới đạt được nhiều niềm vui và hạnh phúc.